Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú nhé. hiện tại bây giờ đang buổi tối ngày thứ bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2019 thì cũng là ngày cuối tuần các bạn ạ, ngày cuối tuần của làm của những ngày làm việc của chúng ta trong tuần. Thì uh, mình kính chúc tất cả các bạn là có một ngày thứ bảy, tối thứ bảy là luôn là vui vẻ. Thì trước mặt mình đây thì là kết quả số kiến thiết miền Bắc đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay lại về là 04 các bạn nhé tổng 4 hôm trước chúng ta là 86 tổng 4 thì hôm nay là 04 của ngày 22 tháng 6 năm 2019 thì là 04 chẵn chẵn các bạn như hôm qua mình nói các bạn là chẵn lẻ như là chẵn chẵn ngày hôm nay hôm qua mình nói mình bắt cho các bạn đó là một chạm duy nhất là chạm 8 và đầu 8 thì à, cầu đã bị đứt các bạn thì trước khi vào việc chính như mọi hôm thì mình kiểm tra chút về mặt lô tô về mặt lô tô hai nháy ngày hôm nay các bạn nhé Mặt lô tô hai nháy ngày hôm nay thì 54 và hai nháy này 5445 của chúng ta cặp thì à, về ba nháy 62 và hai nháy này 96 và hai nháy này 95 và hai nháy này và 98 trên đầu 9 này của chúng ta thì có 3 số về nhưng mỗi số là về hai nháy các bạn nhé số dối chúng ta quay này là cũng đang bị chiếm phần của những con khác các bạn ạ vì hai nháy rất nhiều chiếm phần của những con khác thì ngày hôm qua đó là ngày 21 tháng 6 năm 2019 thì mình lên kênh chốt số tất cả các bạn tham khảo cho ngày 22 tháng 6 năm 2019 thì là bạch thủ là 63 và lót là 36 và xong thủ lô là 6776 và cái chạm đặc biệt duy nhất chạm 8 và bắt đầu 8 cho các bạn thì chúng ta đã không về đầu 8 hôm trước chúng ta mình bắt cho các bạn duy nhất một chạm cứng là chạm 8 thì về 86 thì cầu đã bị đứt thì à, chạm 8 của chúng ta hôm nay đã không không về các bạn nhé còn về phần lô tô phần lô tô thì à, song tủ là 6776 của chúng ta thì đã không về và bạch thủ là 63 và lót là 36 63 chúng ta đã có ở trên YouTube đó là giải 4.2 đã có 63 bạch thủ và chúc mừng các bạn hôm nay mình chỉ giúp cho các bạn ở trên ờ, trên YouTube đó là ăn được bạch thủ 63 và chúc mừng các bạn trên YouTube còn hôm nay ở trên Zalo trên nhóm thì ờ, thật sự là mình rất là lấy lòng tiếc rất là lấy lòng tiếc và chia buồn cùng với tất cả các bạn vì hôm trước chúng ta ba hôm mà chúng ta đã ăn được 7 nháy lô tô thì hôm nay chúng ta đã bị thất bại thì ngày mai mình sẽ lấy lại cho các bạn ở trên à, Zalo nhóm mình hy vọng các bạn à, ba hôm chúng ta được 7 nháy lô tô chúng ta vẫn còn vốn hy vọng là hôm nay các bạn à, không vào hết số vốn của chúng ta vừa rồi có để ngày mai chúng ta tiếp tục có vốn để chúng ta tiếp tục chơi hôm nay đầu bảy chúng ta bị câm đây thì ngày mai hai hôm đầu bảy câm các bạn nhé hai hôm đầu bảy câm thì ngày mai có liên quan gì không ngày mai có liên quan gì không đây mà cái này thì chắc phải tính toán xem xét kỹ các bạn ạ thì mình vào chốt số luôn cho ngày mai đặc biệt thì hôm nay mình không lên cho các bạn chạm nữa bạch thổ lô ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 31 của lót 13 và xong thổ lô xong thổ lô là 39 và 93 cho tất cả các bạn mình vừa xem chút về dòng bạch kim các bạn nhé dòng bạch kim của chúng ta xong thổ lô của chúng ta 3993 và con 13 lót của chúng ta vậy là mình chốt cho các bạn là bốn con lô tô thì ba con lên tốt mất đó là bạch thổ 31 lót 13 và xong thổ lô là 3993 thì chúng ta bốn con thì ba con lên tốt nhưng mà ngày mai nó sẽ xuống đấy các bạn nhé tốt ngày mai sẽ xuống cầu nó đẹp thì hy vọng là nó sẽ về cho các bạn ở trên YouTube còn ở trên Zalo nhóm thì ngày mai mình sẽ lấy lại sau uh, ăn thông mình không nhớ bao nhiêu hôm mình chỉ nhớ ba hôm mà chúng ta đã ăn được 7 nhái thôi thì ngày mai mình sẽ lấy lại cho các bạn thì hôm tiện mình cũng nói với các bạn ở trên YouTube là như thế này nói thật sự các bạn đã thông cảm là như vậy các bạn tham khảo số vào trong Zalo nhóm mình tham khảo số và cũng rất nói rất chia sẻ với bên mình nào đó là các bạn cứ vào trong Zalo khác các bạn tham khảo người ta chốt số cho các bạn mình không biết là các bạn đã theo người ta như nào và tin tưởng người ta đến mức độ như thế nào những bạn nào và bên nào chốt số cho các bạn mà nói tỷ lệ 100% mình nói với các bạn khẳng định các bạn là như vậy 100% nói mà bỏ về chốt cho các bạn mà bỏ về là 100% sẽ về thì đó tất cả là lừa đảo các bạn nhé lừa đảo vì là những con số mình nói thật các bạn chốt cho các bạn từ trước đến giờ từ khi mình chốt số cho các bạn trên YouTube hay là trên Zalo nhóm mình không bao giờ mình khẳng định phần trăm cho các bạn chỉ có tỷ lệ cao nhất cho tất cả chúng ta thôi chứ còn đâu là không ai dám khẳng định được 100% các bạn nhé Và chốt số cho ngày mai đó là ngày chủ nhật các bạn nhé ở Zalo nhóm 0868302096. Còn ngày mai đó là ngày chủ nhật các bạn nhé là ngày 23 tháng 6 năm 2019 thì là ngày chủ nhật cuối tuần rồi thì mình chốt cho các bạn đó là bạch thủ 31 lót 13 và song thủ là 3993 còn số Zalo nhóm này ngày mai mình sẽ lấy lại cho ngày chủ nhật cho các bạn và lô tô sẽ lấy cho các bạn cầu rất là đẹp cho ngày mai mình nói các bạn là như vậy là thông cảm vì trên YouTube chúng ta có thể trượt nhưng mà trên Zalo rất là khó vì trên Zalo mình chốt cho các bạn tỷ lệ sẽ cao hơn ở trên YouTube còn xin lỗi các bạn nữa là vì sao mình không chỉ cầu kèo cho các bạn từ lô tô đặc biệt chỉ vẽ ra nói thật với các bạn cũng chỉ tốn thời gian các bạn để các bạn xem thôi chứ mà vẽ ra mà về cho các bạn được thì ngày hôm nay mình cũng vẽ mình không giống như các kênh khác khác với các kênh khác là như vậy không chỉ cầu kèo cho các bạn để các bạn dối mắt và bị lộn số thì ngày mai đó là ngày chủ nhật các bạn nhé ngày chủ nhật thì là ngày nghỉ thì mình kính chúc tất cả các bạn là chúng ta có một ngày chủ nhật sau cả tuần vất vả chúng ta lao động vất vả thì mình kính chúc tất cả các bạn là có một ngày chủ nhật đó là vui vẻ bên gia đình và bên à, người thân người thương chúng ta đi chơi đây đó và mình xin kính chúc tất cả các bạn ngày mai là chúng ta là đặc biệt và đến à, lô tô các bạn tham khảo bất kỳ kênh nào các bạn sẽ có con số tỷ lệ cao để các bạn chơi và các bạn xem kênh và các bạn thấy hợp các bạn nhớ các bạn đăng ký kênh và không tiếc dừng like để ủng hộ kênh và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé